rồi tâm trí dối bời nhớ về một người ở nơi xa xôi chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi cớ sao hôm nay nước mắt lại rơi hôm chia tay nhau mưa rơi rất nhiều nỗi đau còn tìm nhau ai thấu bao năm bên nhau hạnh phúc vẫy chỉ cho giây phút là xa người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn ngắt người ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu tình thương hóa người dưng dần khoảng cách không có điểm dừng giờ chiếc lá cuối thu trên cành cây xanh em đâu còn quyền lựa chọn đâu anh anh muốn xa em